định hướng xây dựng trở thành một phân khu phát triển chủ yếu về thương mại, dịch vụ, đô thị và công nghệ cao. Với định hướng phát triển riêng biệt và vượt bậc đối với toàn khu, trong tương lai, Mỹ Phước 4 sẽ là một đại đô thị phát triển với tốc độ nhanh chóng dựa trên các tiền đề phát triển mạnh của Bình Dương. Một trong những tỉnh thành phát triển bậc nhất tại khu vực phía Nam. Mỹ Phước 4 sở hữu tổng diện tích lên đến 952 hectare của toàn khu công nghiệp Mỹ Phước. Khu công nghiệp Mỹ Phước là khu công nghiệp đầu tiên của cả nước áp dụng mô hình xây dựng khu phức hợp. Được hình thành sau nên đây là khu đại đô thị được đúc kết kinh nghiệm từ việc quy hoạch các cụm khu công nghiệp 1, 2, 3. Khu công nghiệp Mỹ Phước tọa lạc ở phía Bắc tỉnh Bình Dương, một trong các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp của cả nước nằm trong khu vực tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai cách thành phố Hồ Chí Minh 40 km và thành phố Thủ Dầu Một 14 km về phía Bắc gần cảng biển, sân bay quốc tế cách trung tâm dịch vụ thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh 60 phút đi xe cách Tân Cảng 32 km cụm cán Sài Gòn VICT, IDC, Phước Long và cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 42 km. Tuyến giáp với quốc lộ 13 đã được nâng cấp và mở rộng 6 làn xe là tuyến đường huyết mạch nối liền Bình Dương và các tỉnh lân cận. Đặc biệt, Bình Dương đang hoàn thiện thi công tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn kết nối với quốc lộ 51 nhằm tận dụng tối đa lợi thế các cảng biển như Hiệp Phước, Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh và Cái Mép, Thị Vải, Đồng Nai và Rịa Vũng Tàu và sân bay quốc tế Long Thành, Đồng Nai. Các nhà đầu tư tại khu công nghiệp sẽ tiếp cận địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung cũng như thành phố Hồ Chí Minh một cách thuận lợi nhất. Nằm tại giao điểm của hai đơn vị hành chính quan trọng của tỉnh Bình Dương, thành phố số 1 và thị xã Bến Cát, bán kính 14 km 10 phút 4 được định hướng trở thành khu phát triển thương mại, đô thị và dịch vụ, chứ không chú trọng nhiều vào phát triển công nghiệp sản xuất như các khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3. Chính vì vậy, trong tương lai đây sẽ trở thành một khu đô thị trung tâm của khu vực này. Mỹ Phước 4 hứa hẹn sẽ là khu đô thị bậc nhất, nổi nhất thuộc phía Bắc Bình Dương. Đây là khu được định hướng sẽ trở thành khu đô thị trọng điểm phía Bắc Bình Dương với quy hoạch đồng bộ, bao gồm khu đô thị, dịch vụ, giáo dục và du lịch công nghệ cao. Mỹ Phước 4 được kỳ vọng sẽ trở thành một khu đô thị sáng tạo với khu công nghệ cao và là nơi có cộng đồng sống tri thức với hệ thống trường học đẳng cấp như Đại học Quốc tế Việt Đức đang trong quá trình hoàn thiện với lượng học viên lên đến 12.000